Ở phần kiến thức, cô giáo có nội dung bài toán sau. Bài toán 1 Hiệu hai số là 24, tỷ số của hai số đó là 3 phần 5. Tìm hai số đó. Cô nhắc lại nội dung bài toán. Hiệu của hai số là 24, tỷ số của hai số đó là 3 phần 5. Tìm hai số đó. Như vậy, với bài toán này, chúng mình cũng phải tìm hai số khi biết tổng hiệu của hai số hiệu của hai số là 24 và tỷ số của hai số là 3 phần 5. Giống như bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số thì chúng ta cũng phải dựa vào tỷ số để vẽ sơ đồ. Vậy bài toán được vẽ sơ đồ như sau. Ta có sơ đồ. Trước tiên cô dựa vào phần tỷ số để cô lập sơ đồ Tỷ số của chúng mình ở đây là 3 phần 5, có nghĩa là số bé ứng với 3 phần và số lớn ứng với 5 phần. Chúng mình có số bé, cô vẽ 3 phần bằng nhau. Số lớn ứng với 5 phần bằng nhau. Và phần hơn giữa hai số chính là hiệu, đó là 24. Hiệu hai số là 24. Như vậy, dựa vào tỷ số, cô sẽ vẽ sơ đồ Số bé là 3 phần, số lớn là 5 phần và hiệu chính là phần hơn giữa số lớn và số bé và đoạn từ đây đến đây chính là phần hơn. Phần hơn ở đây là 24. Dễ dàng các con nhận thấy 24 này nó là giá trị của hai phần. Vậy ta sẽ làm như thế nào và bài toán hỏi gì? Chúng mình cùng quan sát tiếp. Bài toán hỏi chúng mình là tìm hai số đó. Vậy chúng mình phải đi tìm số bé và chúng mình lại phải đi tìm số lớn